Dạ, à, TV256 à, xin mến chào chị à, Yến Trương à, Dạ thưa chị, chị à, về với Mỹ, à, về lại Mỹ thì à, cuộc sống chị như thế nào rồi chị à, Yến Trương? Về, bên, bên Mỹ, thì cảm, cảm thấy đầu, đầu óc nó thoải mái à, à, Nó, không còn lo lắng như ở Việt Nam nữa, nữa. Yeah. Dạ. Nhưng mà, mà còn, phải lo cho những đứa con như những đứa cháu không dạ. nhà, nhà dạ, không cửa thì ừ, bắt buộc phải lo yeah. Dạ. thì lại đây vài bữa sau đâu đó ở nam Nam lại tại vì cái hoàn cảnh nó bệnh là rất, rất là khó khăn mấy, mấy đứa nhỏ phải làm đầu tắt mặt tối phải uh, trả tiền thuê tiền nhà rồi lo cho con cháu ăn học ăn uống lúc tôi có ở bển đó thì còn khó khăn tôi về đến nay thì tụi nó còn khó khăn hơn nữa rồi chị về bên đây ờ, thưa chị chị có đi chơi gì ở đâu không <laughs> thấy hình hình chị uh, uh, trực tiếp đó mà dạ, dạ chị có thể trực tiếp thôi yeah. Dạ. còn ngoài, ngoài ra thì cũng đang chăm, chăm chú về, về Việt Nam ờ. thấy Việt Nam mình đang khổ đủ thứ chuyện hết yeah. Dạ. nó không đầu không được thoải mái gì mấy yeah. nào mà con, con cháu của mình nó ổn định rồi dạ. là nó thoải dạ. mái dạ à, ờ, TV muốn hỏi chị đó là chừng nào chị ờ, muốn trở về ờ, lại Việt Nam thưa chị? Tôi, tôi cũng đang tin tưởng ở Trung ương. Dạ. Giải, giải quyết một, một cách công, công khai minh bạch rõ ràng cho, người dân chúng tôi. Dạ. Nếu, Nếu mà ở Trung ương giải quyết nó rõ, rõ ràng minh bạch thì tôi phải ở bên này rồi tôi không, không phải về bản nữa yeah. Dạ. tại vì đứa con gái tôi bên này nó không cho tôi về bản nữa dạ. tôi, tôi cũng uh, tự giới thiệu uh, với uh, bà con với uh, à, các, các lãnh đạo trung ương yeah. Dạ. và thành phố tôi, là trương thị yến chắc, chắc có lẽ, có lẽ là mấy vị cũng đã biết rành, rành về tôi quá nhiều Hồi năm, năm, năm, vừa rồi á là, là tôi 65 năm nay 66 tuổi tôi đã, đã đang, đang hiện, hiện tôi đang ở, ở ờ, ờ, bên Mỹ mà, mà trong, trong thời, thời gian tôi về, tôi về Việt Nam, Yeah. thì cũng rất, rất lâu yeah. cứ ờ, đi đi về về hoài chứ về bữa nay ở chừng tháng hoặc nửa tháng là phải đi về bệnh để đổi tài sản mà hai ngàn lẻ đời lê thanh hải tất thành ca nguyễn đua nguyễn Tư lê hoàng quân rồi đó đã cướp đất của dân của tôi dạ yeah. chị có thể kể ờ, ờ, dạ dạ chị chị chị Yến ơi chị có thể kể lại đầu đuôi câu chuyện là tại sao chị dùng chữ mà cướp đất Ờ, chị chị có thể kể lại <coughs> cho tất cả à, quý anh chị em nghe không ờ, thưa chị? Hồi năm mươi tám thì có giấy quyết định thu hồi đất của Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạng yeah. Dạ. là, là thời đời trước thu hồi đất của dân chúng tôi nhưng mà, nhưng mà hồi năm 98 là mấy ông đưa giấy, giấy đó nhưng mà, nhưng mà dân, dân cũng không, không chịu đi yeah. đó. đó mà, mà tới 2004 dân, dân tôi, tôi mới bị cưỡng chế yeah. Nó nói, nói là cướp đất tôi đất của dân dân tôi là đất dân cư đất ngoài ranh quy hoạch không phải là đất trong dự án vì mà chính quyền hồi đời trước mấy ông mỹ mấy ông có làm làm chức làm quyền rồi mấy ông có mọc đỏ mấy ông đưa cái mọc đỏ ra là dân mỹ đi thì bị bị cưỡng chế bị bị đàn áp bị đập đập phá nhà của dân chúng tôi tan quan rồi chúng tôi là đi, đó là khi đã, đã hất chúng tôi ra đường rồi tạm tính, dân chúng tôi là hai triệu ba tám chục tiền lúc đó là mua được một tô phở yeah. một, mét vuông mua được một tô phở yeah. nhà, của tôi thì bốn trăm tám mét coi như bốn trăm tám tô phở <laughs> cái nhà mình đó là, là lúc đó là gia đình của tôi đó ở đó sống bốn con đang đi học yeah. Dạ. gia, đình sống là rất là, là ổn định yeah. Dạ. và ờ, ờ, tôi, tôi đó, tôi có, có một một cái nhà, nhà một, một cái chuồng gà, gà. Yeah. Dạ. À, à, chuồng, chuồng gà, gà đẻ một nhà năm chục năm năm trứng gà, gà. Yeah. và nuôi cả gà thịt nữa rồi vừa, vừa bán uh, hủ tiếu rồi vừa, vừa bán cà phê vừa bán nước mía là gia đình tôi sống rất là sướng yeah khi, khi hấp dẫn, dẫn tôi ra đường, đường rồi, rồi là, dạ, bà, bà chủ tịch phường bà nói bà, bà con cứ đi trước đi, đi. Yeah. Dạ. được, ưu tiên còn không, không đi thì bị cưỡng chế bị ủi yeah. bây giờ, giờ đó hả dân, dân bà, bà con tôi thì chính, chính quyền kêu, kêu là phải đi là bảy năm sau tôi mới đi yeah. Dạ. khi nào phương án được duyệt thì sẽ bố trí lại tái cư cho bà con yeah thì, thì trong, trong khi đó, đó hả, dân, dân bà, bà con dân, dân tôi hai hai hai hộ là phải nói là, là già cả neo đơn yeah. Dạ. pháp lực, lực không, không hiểu biết, biết. Yeah. Dạ. ngu dốt nó là ngu dốt yeah. Dạ. ở đó, đó không hiểu biết về pháp lực không, không cứ, cứ ờ, ờ chính, quyền bắt buộc đàn yeah. là phải đi, nhưng mà, chờ phương án được việc là hai ngàn lẻ tư là dân tôi đi mà hai ngàn là từ hai tháng sau là có phương án ba bốn rồi yeah. mà phương của thành phố vẫn giấu nhẹm yeah. đất, đất của dân, dân chúng tôi là đất dân cư lấy đất, đất giao cho công ty tư nhân phân lô bán nền lại lại đất nhóm hồi đó, đó dân không biết ờ à, cái lực pháp như thế nào Ờ, cái, tâm, tâm lý như thế nào cứ chính quyền kêu làm, làm sao thì phải nghe như vậy thôi yeah. thì chúng tôi đã À, 6, 6 tháng sau, hai tháng sau là có với phương án, có phương án là ờ, ừ, ừ. nền tảng tư rồi mà chính quyền giấu nhãn không có đưa cho dân, mà không công bố dân. Sáu tháng sau có 17 hộ dân đi tiếp là giá 14 triệu và nền tái định cư nhưng mà, nhưng mà dân tôi thấy, thấy người ta có nền tảng tư dân chủ vệ sinh thì, chính quyền ở đó, là không cho cái dạ. chào phương án đi mình có biết phương án là gì đâu dạ. chào một cái ông luật sư ở Hà Nội vô dạ. thì nhờ, nhờ ổng à, à, giải, trình cho ổng từ, đầu tới cuối nghe thì ổng làm, cái đơn yeah. đi xuống, phường kêu đưa, đưa cái phương án ra rồi, rồi cái ở phường hỏi chứ cái ông, ông luật sư trần vũ hải này là cái gì của cô thì dân, dân chúng tôi nói đại, đại là, luật sư của tôi yeah. thì bắt đầu, đầu nó vô, vô trong phường nó thấy phương án ba bốn là nó đưa yeah. là đó, đó là 2016 rồi yeah là lúc đó nó tái định cư hai nghìn không trăm mười ba chứ hai nghìn không trăm mười ba Ừ. mới có, có mới, mới biết được phương án đó là mình biết mình mới biết mình có nền tái định cư từ lâu rồi mà bị chính quyền gạt chính quyền không đưa ờ, ờ, cứ đưa đi thưa đợt nền tái định cư Lumen, Lumen thì rồi hoài rồi quỷ không được đi từ trung ương đến địa phương cứ một năm đi ra ở ngoài trung ương ba lần một lần đi hai ba tháng cứ ở miết ở ngoài ở đói rét khó khăn đủ thứ hết À, à, tôi, tôi đi cùng với à, à, bên dân hoàng Thủ Thiêm trường dạ. thịnh với Thủ Thiêm vậy vậy như hình với bóng vậy thì chị vậy thì chị Yến ơi chị có cắt nghĩa cho TV256 là à, cái lúc mà cái ông nào ông nào đã đã giống nhẹm cái cái cái chương trình mà tái định cư đó ông nào chứ với thời ông nào chị nhớ không <laughs> nhớ chứ được chị đó là đi về vào đầu sau giờ tôi làm sao tôi quên được rồi thời đó là thời à, à, lê hoàng quân lê hoàng quân chủ tịch ủy ban dân thành phố yeah. thời đó là thời tất thành cang chủ tịch quận hai yeah. mà lý do ông lê thanh hải bí thư thành quỷ và ông nguyễn văn lua yeah phó chủ tịch thành phố thành ra nhờ luật sư Trần Vũ Hải thành ra mấy ổng mới mới trưng ra cái văn kiện mà gọi là tái định cư mà mấy ông giấu nhẹm biết bao nhiêu năm dạ yeah. Dạ. hồi 2004 tới 2000 2010 mấy nó có 2013 là chín năm coi như giấu nhẹm ờ, chín năm cái chương trình tái định cư cho cho đồng bào ở ờ, Trường Thịnh. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah yeah. rồi, rồi miết, tới, tới bây giờ, giờ hồi 2017 thì, thì uh, ở, trung ương đi ra mặt nhiều lần trung ương mới kêu à, à, thành phố thanh tra toàn diện khi mà đã có thanh tra toàn diện rồi chủ tịch mới này là nguyễn thành phong không không công bố cái cuộc thanh tra toàn diện cho bà con dân chúng tôi biết dạ. mà lại báo, báo cáo ra phó thủ tướng trương hòa bình dạ. báo, cáo là, là báo cáo láo không, không giải, quyết cho dân không, không biết đối thoại với dân, dân không tiếp cho dân, báo cáo, chuyện gì lúc, đó, là chánh thanh tra quyền và, chủ tịch ủy ban dân thành phố mạnh thành thông yeah. đã, làm đã làm sai làm, làm trái, trái. Báo, báo cáo là phó, phó thủ tướng trương hòa bình báo cáo láo yeah. sau này trương hòa bình mới kêu là thanh tra chính phủ phải về là thẩm định coi cái cái, cái à, à, đất công ty trường thịnh đó là còn được bao nhiêu à, mét yeah. còn được còn, đất chống hay không thì, thanh tra chính phủ đã đã vô đã, kiểm tra lại là là công ty thành thịnh nó là giao giao cho công ty thành thịnh là ba máy mà bây giờ còn bảy nhà máy đất giống cỏ bỏ một qua mà tôi, tôi không biết trong, trong thời, thời gian tôi đi thưa 15, 16 năm, 15 năm vừa rồi, rồi đó yeah. là, là tại sao ông, ông chủ tịch thành phố Nguyễn Thành Phong và chánh thanh tra tiền dám ký giấy, giấy để cho công ty Trần Thịnh bán cho một đối tác khác. Yeah. Dạ. Nếu, Nếu một cái nhà đang, tranh chấp, chấp thì không, không được quyền người ta, người ta đang cư gửi thì không được quyền bán. bán. Thì Nguyễn, Nguyễn Thành Phong, Phong chủ tịch đương thời hiện tại bây giờ báo cáo tham gia toàn diện không công bố cho dân dạ. lại báo cáo sai với phó tướng Trương Hòa Bình rồi thêm một cái bảy bảy hai ba của, của khó khó khó khó mà thành thành kẻ khó gì khó chủ nhiệm của trung ương nguyễn duy hưng đưa, đưa vô, cho Nguyễn Thành Phong ngày, ngày 15 tây tháng 8, 8. Yeah. vừa rồi, rồi là 2018 phải, phải giải quyết cho dân yeah. Dạ. trường hình như thế nào và, dạ, dạ, báo, cáo, cáo ra phó thủ tướng, tướng Dương Hòa Bình ngày dạ, yeah. 1 tháng 10 2018 yeah. vậy, vậy mà chủ, tịch à, à, ủy ban, ban dân thành phố Nguyễn Thành Phong không, không mời dân, không, không nói khỏi với dân không, cho biết dân kết quả như thế nào mà, giữa bên Thủ Thiêm thì mời bốn lần nhưng mà mỗi một lần mời Thủ Thiêm vô họp hành hay là À, à, giải, giải thích hay là đối thoại này kia với dân bên thủ thiêm á thì tôi, tôi có đứng ở ngoài trước cửa dạ. tôi có la làng dạ. tôi có quậy tôi có tha nhưng mà chủ tịch ừ, ừ, ủy ban dân thành phố Nguyễn Thành Phong vẫn điềm nhiên không có chuyện gì xảy ra dạ. mà từ ngày có bảy bảy bảy hai ba tôi đã qua ở văn phòng tám mươi sáu văn phòng của chủ tịch ủy ban dân thành phố Nguyễn Thành Phong à, Dạ. tôi đã, kêu đã yêu gào tôi đã, la hét tôi đã, làm, đủ mọi cách nhưng mà nguyễn thành thông vẫn chơi chơi dạ. bây giờ cái miếng đất đó, công ty trường thận đất chấm, trống ở quan tôi đã quay nhiều lần nhiều clip rồi dạ. tôi đã kêu ông tổng bí thư nguyễn phú trọng thủ tướng nguyễn xuân phúc phó thủ tướng trương hòa bình nhìn, rõ, những cái clip của bà Trương Thị Yến quay, Tại, sao, đất của tôi còn trống yeah. bỏ một quan tại, sao, không trả đất cho, cho dân được đất nhà dạ. tại, vì đất, của dân tôi là đất dân, cư dạ. mà đòi lên Thanh Hải Nguyễn Đua Tất Thành Cang đã lấy làm lấy sai thì bây giờ phải trả lại cho dân dạ. mới nói là hợp pháp chứ những gì trước đó đã làm, đã làm sai, sai rồi, rồi mà những, những gì đương thời không, không có trách nhiệm để khắc phục hậu quả mà lại, lại bao che sự thật giấu giếm cho cái tội tham nhũng đó. đó rồi, rồi những cái người đương, đương thời sẽ lấy, lấy đó làm gương, Yeah. Tại, tại sao những, những người tham nhũng hút máu, nhân, nhân dân đàn áp nhân, nhân dân mà lại, mà lại được tồn tại nay kỷ lực mai, mai kỷ luật dân, dân chúng tôi có thấy kỷ luật bao giờ đâu dân, dân chúng chúng tôi chỉ nghe nói, nói lên đài nói sao sao sao bất tiện nhưng, nhưng mà việc làm, các chị không có thật thật một cái, cái gì hết dạ yeah. mình không biết kỷ luật là cái gì nữa ừ. <laughs> ừ. cái tiếng nói kỷ luật thôi nhưng mà thực tế dân không thấy dạ. nếu một với lãnh đạo từ chủ tịch phường chủ tịch quận chủ tịch thành phố hay là trung ương vậy nào mà lên làm việc phải tuyên thệ đưa tay lên tuyên thệ chung với đảng hiếu dân nhưng, nhưng mà, mà những người dân quan như chúng tôi đã đặt, đặt niềm tin nơi các lãnh đạo. đạo nhưng mà các lãnh đạo trước làm sai thì ông tổng bí thư nguyễn phú trọng ổng là vua một nước, nước. thì ổng phải răng minh, minh nghiêm minh, minh rõ, ràng để lấy, lấy lợi tin của dân, còn lần này, này ổng cứ, cứ uh, ờ, nay ờ, kỷ luật mai, mai kỷ luật dân, dân chúng tôi có thấy trường thịnh và thủ thiêm có thấy kỷ luật bao giờ đâu chưa biết kỷ luật này là như thế nào chỉ nghe tiếng nói kỷ luật lên đài nói kỷ luật à, ờ, cho ra khỏi đảng nếu, nếu một, một vị vua, vua có, có tội đem, đem ra thử hình chứ đừng, chứ đừng nói, nói mà cán, bộ à, à, học, học lực thì rất nhiều, Yeah. Học, học lực thì rất cao nhưng, nhưng mà đại đàn áp nhân dân cướp bóc của nhân, nhân dân đó là luật gì dân, dân cũng không biết cái lực đó là lực gì mấy ông học nhiều quá mới học học lực lực nhiều để cướp bóc, bóc nhân, nhân dân để đàn áp nhân, nhân, dân người, người dân của chúng tôi là dân quan vô tội có nhà, có nhà có cửa có tài sản có, có cơn hơi bây giờ, bây phải làm, làm phải đi, phải đi ra, ra đường sống khổ sở mình thấy cái chuyện nó quá sai trái chị Yến <coughs> tại vì đó mình nhà cửa mình nó ở ngoài cái vùng mà quy hoạch quy quy hoạch ngoài cái vùng quy hoạch mà mấy ông rồi là cướp rồi là tàn nhẫn như vậy thì mấy ông phải bị trừng phạt chứ phải bị luật pháp trừng phạt chứ chứ làm sao mà cướp đất mà đuổi nhà người ta được nhà người ta ngoài, ngoài quy hoạch rồi sau này á TV 256 lại nghe vấn đề mà mất cái bản đồ quy hoạch nữa ví dụ mất bản đồ quy quy hoạch đó chị có thể kể chút xíu được không ờ, chị bản, bản đồ quy hoạch yeah. Dạ. nếu, nếu một, cơ quan từ trung ương đến địa phương yeah. Dạ. bản, bản đồ quy hoạch một, trên năm ngàn yeah. Dạ. ai, ai cũng có yeah. nhưng mà, mà dấu, dấu từ, từ từ phường đến, quận đến, đến thành phố trung ương đều dấu nhãn cái bản đồ đó luôn yeah. tại sao không có dân có bắt độ một đỏ thăng hòa à, chính, chính quyền nếu, nếu cơ, quan, này giấu, giấu mất, mất thì, thì chỗ, chỗ khác cũng còn yeah. nếu, nếu ở thành phố, phố mất thì trung, trung ương còn, còn. bên, bên tài nguyên cũng, có bên, bên thành phố cũng có bên thành quỹ cũng, có ngoài trung ương cũng có tại sao mất một, một loạt hết trơn à vô à? lý người dân tin nữa yeah thì bây, thì giờ, bây giờ cái bản đồ á, dân, dân đã, đưa ra, ra rồi cái cái, cái ta chứng vật chứng ranh ranh, ranh. Yeah. đất của dân, của dân ngoài ranh yeah. thì phải, phải trả lại cho dân đúng không còn cách nào khác hết mà phải trừng trị những cái cán bộ mà tham nhũng cái đất của dân như vậy nữa rồi còn phải bồi thường nữa thưa chị Yến phải bồi thường yeah. thêm nữa tôi thường những cái thiệt hại mà mười mấy hai chục năm nay dân quan đã đi đòi Dạ, yeah, kính chịu đối khác phải lầm than phải sống đầu đường xó chợ trời mưa cũng ra đứng dạ. bảy bảy mươi bảy mươi mấy tuổi mà phải ra đứng ngoài mưa phải dầm, mưa cũng như, cũng giờ này cái đám dân quan ở ở bên thủ thiêm mấy, bà già mới vừa ra ngoài bà lê thị hai à? là, là 75 tuổi rồi bà Hồng hả hả đầu bạc phơ cũng 75 tuổi rồi rồi 70 sáu sáu mấy quá trời người ra ngoài mà bây giờ đó là, là cái cái, cái chuyện à, trường thịnh với thủ thiêm đã đã rành rồi nó sáng như ban ngày rồi tại sao không giải quyết đất đất của dân người ta ngoài ranh thì trả lại cho người ta đàng hoàng bao nhiêu mét trả lại bao nhiêu mét còn, những người, người mà đi, mà đi trước, trước đó, bên, bên Thủ thiên giá 18 triệu, triệu. Mà, mà bây giờ đất có 350 triệu triệu mét mét thì bao, thì bao nhiêu thì tự thương lượng để giải quyết cho người ta dạ. để cho nhân người ta có một đời sống ổn định Yeah. Dạ. Bản, bản thân, gia đình, gia đình tôi bây giờ, con, con tôi đang ở nhà quê nhà mướn khổ sở nhưng mà, tôi về chậm một thời gian tôi thấy, tôi thấy bà con bên thủ thiêm với bên, trường thịnh tôi không, không chịu nổi không cầm lại là được nước mắt nhưng, mà, mà cái cái con, con người tôi cũng, cũng như thời gian cũng có hạn cũng như là tôi chỉ về bệnh chỉ có 6 tháng thôi là 6 dạ. tháng phải về hôm nay tôi trình diện dạ. chứ, tôi, tôi đâu có được ở bệnh viện viện không bệnh được đâu thành ra thời gian giúp được bà con bao nhiêu giúp giúp chẳng, chẳng những bà, bà con, mà còn lo cả, cả gia đình chúng tôi. tôi thưa chị Yến à, vừa rồi đó à, TV256 thấy rằng có cái sự mà mà ờ, gọi là cướp đất cũng là vụ cướp đất TV nghĩ là cướp đất ở ở Lộc Hưng đó không biết chị Yến có nghe cái vụ đó không ờ, thưa chị Yến chị có cảm nghĩ như thế nào rồi chị chị có thể cho chị mọi người biết theo tôi thấy nếu, nếu mình là một chính quyền, quyền một, một là lãnh đạo, đạo tốt à, à tết tết nhất tới nơi rồi đúng rồi muốn thu hồi đất của người đó thì phải, phải thương lượng với người ta phải nói trước nữa phải nói trước nữa thưa chị Yến nhưng, nhưng mà, mà phải, phải báo trước người, người ta, ít nhất phải năm sáu tháng năm sáu tháng trước bây giờ, bây giờ tôi, tôi sẽ trả, trả cho bà bà con cái giá, giá đó là bao, bao nhiêu à, à, bà con có đồng, đồng ý hay không ha chừng nào dân đồng ý mới được, mới được quyền. quyền nhưng mà, mà để, để từ từ, từ người, ta dọn, dọn đi. đi còn lần này, này kêu bằng cướp trắng trợn không, không có một miếng lộn nào hết tự đem cái, cái, đồ vô đập phá gia đình người ta nhưng mà tết tới nơi rồi sao, sao tại sao không cho, người dân người ta ăn Tết trăm gia đình người già đã neo đơn ờ, những người khó khăn à, những chú thương thuê bên, bên lớn, lớn tuổi rồi, rồi. người ta tật nguyện, ha người ta tật nguyện, người ta đã, đã, đã ở, ở trong cái đó một cái cái an phận của người ta rồi đi phải thảo luận với người dân nhưng mà ít nhất là cũng phải năm sáu tháng coi, cái giá, giá cả đồng ý, ý theo cái theo giá, giá cả thị trường, trường người ta có đồng, đồng ý hay là không yeah. Dạ. còn cái còn này, này mượn, mượn dân mượn, mượn nghĩa là, là chính quyền, quyền là lãnh đạo là, là công an hình sự gì tôi không biết, biết. nhưng mà, nhưng mà tôi đã thấy tôi đã chứng kiến rồi cái cuộc đó là kêu bằng cuộc cướp bóc bóc của dân lành dạ. đi ra đập phá nhà, người ta mà không, không có một cái giấy lộn nào để thu hồi đất Dạ. bây giờ, bất giờ cứ, cứ theo, cái luật pháp chế độ, chế độ Việt Nam, bây giờ, giờ nếu, nếu muốn lại, lại chân, dụng, dụng một cái mảnh đất đó yeah. Dạ. thì, thì phải, có sự đồng, đồng ý của người dân yeah. Dạ. cái giá, giá thương lượng rõ ràng yeah. chứ không, chứ không phải, là muốn là làm, làm. Yeah. làm làm theo cái ý mình, mình. người ta, người ta gọi là cướp, cướp. Yeah. bây giờ, bây giờ tôi xin đọc tôi sẽ tôi nói, nói những, những câu, câu cướp, cướp hồi, xưa, xưa đó, đó là băng, băng nhóm, nhóm lăng nhăng, nhăng. cướp, cướp nai, nai có đảng, có, đòn, đòn hẳn hôi <laughs> có, có con dấu, dấu đóng, đỏ, đỏ tươi, tươi. có còng, có, còng, có súng, có súng dùi, vui cui và nhà, nhà tù <laughs> hay đó, đó. là, là cái anh, cái anh cao, cao hà, hà gì, đó. gì đó anh, anh uh, cao, hà chật chật chị bắt bắt an ninh bắt, bắt. mà trong, trong cái, cái cái, cái túi, túi lông ở trong, trong đầu, đầu của anh, anh. dẫn, dẫn anh đi anh vừa, anh bước, ra nhà, mà chú vừa bước, bước ra nhà mà chú bị cái kiểu đó là chú tưởng đâu là bắt cóc hay là khủng bố hay là cái gì mà khi mà, mà đại cứu đã đến à, à, đồn công, công an rồi thì chú mới biết là, là chú bị cướp, cướp đất, đất. Yeah. Dạ. đã cướp đất, đất người ta mà còn cái kiểu mà đàn áp người ta lấy cái bọc cái bao chùm đầu đưa, đưa lại à, chỗ ờ, cơ quan công an đồ 24 tiếng trả về cái đó là sai chính quyền sai 100%. Cái bao ni lông mà trùm vô mặt rồi làm sao mà thở nổi ta? Khó thì, thở lắm. rồi Thì nghe, thì nghe chú, chú à, à, kể, kể vậy đó. Khó chịu lắm á. Ừ. À. à. Rồi, rồi à, thêm, thêm mấy, mấy à, ông võ hồng sơn, sơn. Phương Thế Bình. Dạ. Yeah kêu đi kêu đi, đi. tập phát tháng là tao kêu đi đi cho, cho một người hai triệu hai triệu, triệu để làm gì hai triệu, triệu đó chưa, chưa lương mua được cái một cái quyệt mà để chôn hai triệu đó để mua một tô phở rồi, mua thuốc độc bỏ vô uống vô đó, vô ăn rồi chết, chết luôn chứ xong làm gì nữa, phải không, phải không? Hay chưa thấy chú nghĩ như vậy chứ làm gì già dạ. dạ, dạ, cả rồi cho, cho người, ta một cuộc sống, ổn định với lại, lại là, là muốn, muốn, muốn cho người, ta, người ta đi, đi. phải đợi đợi người, ta như thế nào tôi thấy kinh hoàng quá kinh hoàng quá chị Yến tại vì nó 200 ừ. gia đình lận 200, 200 gia, đình mà bây giờ tàn phá nó thành nó cái, cái vùng bình địa đó dừng vườn rau lộc hưng nó kinh hoàng lắm cái cuộc cái có lập hơn, hơn là cái cuộc khủng bố dạ yeah, khủng bố kinh hoàng luôn mình thấy hoàn cảnh mà mà nó đổ nát mà giống như là bom hoặc là động đất gì đó nó nó, nó quá kinh hoàng à. mà trước ngày tết nữa mình không biết là sao người cộng sản à, họ tàn ác như vậy thì phải, phải cho người ta ăn tết tại nhà dạ yeah. À, à. nhưng mà, nhưng mà bắt người ta phải thương lượng rõ ràng chứ không, chứ không phải mà muốn làm, làm gì làm, làm. Nếu màn trời chiếu đất mà 200 gia đình như vậy mình nghĩ thấy cái cảnh nó đau thương nó tan thương như thế nào mình không hiểu nổi cái cái sự tàn ác của rồi bây giờ chị muốn ờ, nói thêm những điều gì không thưa chị muốn chứ rồi đó, đó là nói, nói, nói về, về ờ, à, à, bên bên, bên ờ, Sơn, Sơn rồi, rồi à, Lộc Hưng bên, bên ờ, trường, trường Thành Thịnh chúng tôi, tôi nói, chưa nói, chưa nói hết còn nhiều lắm. Dạ, chị cứ tiếp tục nói trường Thịnh đi. Yêu cầu tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, dạ. thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khó thủ tướng Trương Hòa Bình. Dạ. Phải chỉ đạo về thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Thông dạ. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Nguyễn Thành Thông Tại sao có văn bản 7723 của văn phòng chính phủ mà Nguyễn Thành Công không thi hành. Yeah. Dạ. Nếu, Nếu là, là một cái gì, gì? chủ, chủ tịch đương, đương thời, thời phải có, trách, có nhiệm làm, làm đúng, đúng theo pháp luật. Ừ. Chứ nếu, mà, mà ông, ông không cái cái cái, cái 7723 à, à, ở trung ương về, về văn phòng thủ tướng về mà không, không có thi hành thì ông thì ngồi đó để làm, gì yeah. ông ngồi, ngồi làm, làm tu tập để làm gì, để xơi nước, nước hay sao yeah. mà dân, mà dân chúng tôi đang, đang cần một, một cái gì chủ, chủ tịch, tịch thanh liêm trong trong yeah. biết lo, biết lo cho dân biết, biết sửa những cái sai cái, trái của đời, đời trước, trước chứ không, chứ không phải, phải là ngồi, ngồi đó, đó lên, lên đài thì ờ, ờ, nói thao thao thao bất tiện khi, khi họp thì cũng vẫn nói thao thao bất tiện nhưng, nhưng mà việc làm thì chúng, chúng tôi không có thấy cái gì hết chẳng hạn ba bao bao tiểu tâm hai nhiệm kỳ, kỳ. chỉ hãy dạy dân thôi chứ không, chứ không làm lợi cho dân yeah bởi dân kêu bắt ngồi ngọt xuống là vừa thì ông Nguyễn Thành ông bây giờ cũng vậy cứ dài nữa cái mời bên thủ thiêm họp cái dài nữa ngồi bên thủ thiêm họp họp bốn năm lần rồi có giải giải quyết gì được cho dân thủ thiêm chưa hai bây giờ những bà già neo đơn phải đi ra ngoài Hà Nội mà lặn lặn lội phải chịu gió, chịu rét, chịu mưa, làm than khổ sở hỏi ngoại thì dân, thì dân chúng tôi đó, tôi là, tôi là Trương Thị Yến à, à, cũng, lớn cũng lớn tuổi rồi, rồi. Dạ, tôi, cũng tôi cũng nhắn gọi cho, cho kính, kính mong ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dân, dân tôi, tôi đang cần, cần một cái sự thực tế chứ dân, dân tôi không, không cần sự xin lỗi hứa hẹn cứ hứa ờ. hoài bao giờ giải quyết cho dân hứa hoài à, à, 15 tây à, à, tháng 7 hồi 2018 dân chúng tôi đi ra ngoài thì kêu bà con về đi về thành phố sẽ giải quyết rồi tháng tháng 3, tháng 9, tháng 10, hồi hồi 2017 tới bây giờ là giải, giải quyết đó dạ là có thấy gì chưa bên bên thủ tiên còn mời bốn năm lần còn bên bên trường thành của dân chúng tôi mấy cái chỉ đạo của phó thủ tướng trương hòa bình Nguyễn Thành Phong không, không, không thi hành à? bây giờ ha bây giờ chị bình tâm chút xíu ha dạ. dạ. em muốn ờ, xin hỏi chị một câu trước hồi nãy đó em có nghe chị nói rằng là mấy cán bộ cộng sản đó có cái câu mà uh, tuyệt đối rồi là trung thành với đảng chị nghe rõ không chị dạ, chính dạ. chị nói câu đó dạ. dạ. vậy thì bây giờ chị yêu cầu ông Nguyễn Phú Trọng ổng là ừ. tổng bí thư của đảng ừ, ừ. mà những cái người cán bộ đó đó trung thành với đảng vậy thì em hỏi chị ấy, làm sao giải quyết được cái vấn đề của chị tại chị là dân mà mà mà người cán bộ lại trung thành với đảng chứ đâu phải trung thành với dân vậy nên sao cả giải quyết được à, chị cắt nghĩa dùm cho em cái điểm này nữa thấy nó, nó rất là khó khăn <laughs> rồi những, những một, một ông, ông cán bộ lên một, một ông, ông lãnh đạo lên nhận chức, chức từ yeah. Dạ. từ phường đến quận đến trung ương yeah. Dạ. thì tuyên, thệ là, là chung, chung với đảng, đảng hiếu với dân, dân. Yeah. Dạ. Mà, mà cái câu, cái câu đó, đó, những người, người dân, dân như chúng tôi bao, bao nhiêu tâm quyết bao nhiêu tâm tư nguyện vọng gửi vào những cái lãnh đạo đó, đó. Yeah. Để, để cho, cho lo cho một đời sống dân ổn định nhưng mà dân chúng tôi bây giờ không cần các vị lo chỉ cần các vị trả những cái gì mà các vị đã cướp đất và đập phá nhà của chúng tôi tôi chủ, tôi chủ chỉ yêu cầu, cầu thôi như vậy, vậy thôi dạ vì thì em nghĩ rằng đó cái câu mà người cán bộ đó mà nói đó, thì phải rằng là trung thành với dân trung thành với tổ quốc trước trước đảng chứ không phải là trung thành với đảng được mình mình thường người ta nói là người ta trung thành với tổ quốc tổ quốc là trên hết chứ không thể nào mà đảng lại đứng trước tổ quốc được tổ quốc trong đó nó có dân trong đó rồi thì khi mình trung thành với tổ quốc là trung thành với dân với đất nước thì nó <laughs> mới là điều đúng chứ nếu thì mà đó, mình ờ, trung thành với đảng là sai theo, theo cái chế độ, ở Việt Nam bây giờ, giờ là yeah. Dạ. chỉ có, có ờ, ờ, tuyên thệ vậy thôi yeah. Dạ. đó, đó là những cái lời, lời tuyên thệ của mấy ổng thì những bác hồ đã dạy rồi á một, một cây kim một, một sợi chỉ của dân, cũng không, không được quyền lấy nhưng, nhưng mà đất, đất của dân, dân cướp, cướp hàng nghìn mẫu, mẫu chứ lấy, chứ lấy kim sẽ chỉ làm gì yeah. thỏ qua thỏ lợi cho nó ra tay lấy yeah. cả, cả hàng nghìn mẫu đất, đất của, dân. nhưng, nhưng mà, mà chẳng, chẳng hạn như bây giờ lê thanh hải nè tất thành ca nguyễn đua nguyễn cư hay là nguyễn hữu tính là lê hoàng quân rồi các gì đó có tiền bây giờ chụp mạng được hay không không, không biết, biết những lãnh đạo ở, ở trung ương đối xử với các vị thế nào nhưng, mà, những, người, dân đã lên, án tử cho các, các vị đó rồi thì tại vì các vị đó đã cướp đất, của dân mà, bao, nhiêu ngàn người dân bên Thủ Thiên và Trường Thạnh ra đường phải lòng, phải lòng than, phải khổ sở dạ thưa chị yến như thế này theo em nhận xét thấy chúng ta nó, nó bình đẳng với nhau con người nó nó hơn nhau tí đỉnh thôi nó không phải là là hễ mà đụng tới một cái nhân vật mà chị mới vừa gọi là bác hồ đó <laughs> TV 256 có cảm tưởng giống như rằng là à, ông ông Hồ Chí Minh là một cái người mà thần thánh vậy đó <laughs> là nói thiệt á TV không có đồng ý điều đó ông dạ. chính là một con người rất là bình thường thôi thưa chị ông là con người cũng rất bình thường giống như chúng ta thôi chứ nhưng mà nhưng mà à, tuổi trẻ hồi nhỏ đó bị tuyên truyền đầu độc về cái cái nhân vật Hồ Chí Minh này thành ra coi ổng như là một ông thần ông thánh để nói nói là cái đưa cái câu đó lên ờ, làm cái đầu đầu môi rồi khi mà đứa đứa bé đó đã được dạy dỗ như thế thế rồi tôn trọng tôn kính ông Hồ Chí Minh TV thấy đó là một điều sai trái chứ ổng cũng bình thường giống như chúng ta thôi đúng không ông cũng là con người thì đó mình làm sao mình tránh được những điều đó <coughs> tại vì hôm nay đó ngày hôm nay người ta đã phát hiện ra đó ông biết chị có thể là chị yến thiếu về cái nhiều nguồn thông tin đó cho rằng ông hồ chí minh là một gián điệp đó thưa chị <coughs> một gián điệp của uh, trung, trung quốc đó trung cộng đó hiểu không thành ra ổng gọi là cướp chính quyền đó cướp chính quyền rồi đưa cái lá cờ phúc kiến để mà mà cho cả nước dùng sử dụng coi như lá cờ tổ quốc đó đó là điều sai trái mà hiện tại rất nhiều người lên tiếng và nhiều người đã hiểu biết được cái sự thật đó thành ra đó <laughs> thành ra nói thiệt em chỉ không đồng ý chút xíu về những điểm đó <laughs> dạ yeah. Dạ. Dạ. mong chị thông cảm cho là tôi dạ. có đôi lời dạ nháo, nháo gọi với tổng bí thư nguyễn phú trọng rồi, yeah. Dạ. và, và nguyễn xuân phúc trương hòa bình phải, phải làm, sao giải, giải quyết dứt điểm, điểm về, về vụ việc dân quan quan thịnh thịnh đi đất dạ. của của dân chúng tôi là đất ngoài ranh đất dân dân cư mà chính quyền lãnh đạo đời trước lấy sai làm lầm thì các vị đương thời có trách nhiệm phải trả cho dân chúng tôi để bà con chúng tôi có một đời sống ổn định chứ bây, chứ giờ, giờ hả ở trung, ở trung ương chỉ đạo về thành phố thành phố, không đi hành rồi để, để cho Nguyễn Thành Thông hả? hả? Nó làm, nó làm mưa, mưa làm gió, gió nó làm, làm gì nó làm Nó tồn, tồn tại, tại ở thành phố, thành phố hay sao? Nếu, Nếu một, một vị chủ, chủ tịch mà không, không làm, làm gì, gì được cho dân, dân Thì nó, thì nó cho nghỉ đi Để, để cho những người khác có tâm, có đức có tài, có tài. để, để những gì, gì mà đời, mà đời trước làm, làm sai đời, đời sau này phải sửa còn, còn hả ông, ông, ông tổng tư thư nguyễn phú trọng là, là ông cứ nói, nói dài nữa đem vô lò nhưng mà, nhưng mà tất thành ca hay là, là lê thanh hải nguyễn đua nguyễn tư hay là lê hoàng quân gì đó cứ cứ tồn tại mãi rồi những, rồi những cái, đương thời các vị đương thời ở đây, đây ở thành phố này mấy ổng mấy ổng mấy ổng ăn hối lộ, lộ hít máu nhân dân mà mấy ổng còn tồn tại Dạ. thì mình, thì mình cũng siêu siêu ở mảnh đi mắc mới mới phải làm, làm. đó là đó là không được rồi dạ. chị chị là phải nghiêm, nghiêm. Dạ. làm làm là phải dứt điểm, Dạ. Yeah. Chứ kiểu, mà ông, mới thương Nguyễn Trọng Trọng Ông là vua rồi. Ông là đúng, đúng. Dân, Dân tôi, tôi hoàn toàn ủng hộ con ông, ông cứ cứ, cứ, cứ thò thỏn như vậy cứ để, để cho mấy cái dân đó mấy cái tên tâm thanh tồn tại dân dân tôi không không tin tưởng nơi ông nữa dạ giờ ông dạ, phải làm sao phải làm phải làm thế nào để lấy, lấy lại niềm tin, của nhân dân chúng tôi đây nước nước Nam, Nam mình có một, có cái tài, sản vô, vô giá yeah mà ông tổng bí thư nguyễn phú trọng không biết, biết tận dụng dụng đó là làm dạ. giấy không biết hưởng, một cái tài, sản vô giá. giá mà nước, nước Việt, Việt Nam mình, mình đâu phải, là, nghèo. nghèo yeah. giàu, giàu lắm nhưng mà, nhưng mà phải để, cho mấy thằng tham, nhũng à, à nó lấy nó làm, làm của riêng tư nó rồi ở đây ở đây em tìm gửi ra nước ngoài rồi cho, cho con nó du, du học mà cướp bóc bóc của người dân dân yeah. lầm lầm than khốn khổ như vậy ông tổng bí thư mà trọng ông phải xử nghiêm những cái tôi tham tham tham nhũng những cái tên tội đồ mà nó đã hút máu nhân dân yeah. và, những, cái, cái vị đương, thời, lấy đó, để, làm gương dạ. Nãy giờ đó chị ờ, Yến mình đã nói chuyện tất cả là 42 phút rồi. Dạ, à, ờ, TV mong rằng ờ, mình cũng không nên dài quá thành ra chị có thể nói dài dạ, dạ, lâu nữa đi. Rồi, vậy chị cứ từ tự nhiên cho đâu, trong vòng dạ. Đồng tâm tham nhũng cho tổng tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đấu tranh phòng tham nhũng xây dựng và dạ, ông đã từng nói tự soi và tự sửa lợi ích của quốc gia dân tộc phải kỹ, kỹ lực, kỹ, cương, cương phải nghiêm, nghiêm cho công, cho bằng, bằng dân, dân chủ, dân, dân giàu, giàu nước mới mạnh dân dân bị cướp nhà cướp đất thế, thế nào, nào là dân chủ thế, thế nào, là văn minh thế nào, thế nào là kiên định, định. Thế, nào thế nào là đổi mới thế, thế nào là kế thừa thực tiễn thế, thế nào là thượng tôn pháp luật lên đài lãnh đạo, đạo nói rất hay, hay. việc dân chúng tôi, tôi không thấy, thấy. mấy ông mấy làm, làm chúng tôi không, không thấy, thấy. mà phải, mà làm, phải làm thực tế đi đi để dân, để dân chúng tôi còn thấy, thấy và có, và một, có một cái niềm tin yeah. Dạ. chương, chương thành 16 năm rồi, thủ thiêm hai 25 năm, năm. 22, 22 năm có giải, có giải quyết được, được gì, gì cho dạ. dân, dân chúng tôi chưa yeah. mà dân, mà dân tôi, tôi cần, cần một vị trong trong sạch và phải đôn đốc, đốc kiểm, tra cầu thị thắng thắn thắng chân chân thành trong trong sạch tôi địa phương đến trung ương 2019 phải tin tưởng ở nơi trung ương yeah. thì ông Nguyễn Nguyễn Nhân là ông nói là 2019 là ông sẽ giải quyết hết quận hai thì dân chúng tôi đang trong trong mong chờ ông Nguyễn Thiện Nhân ông có làm đúng hay không dạ. nhưng mà ông Nguyễn Thiện Nhân có làm đúng hay không không có làm đúng hay không là do tổng bí Nguyễn Phú Trọng dạ. <coughs> rồi bây giờ dạ, chị dạ, có dạ. rồi chị muốn nói thêm 5 ờ, phút nữa đi <laughs> chị dân dân tôi em, dạ. em thấy chị còn ấm dạ, ức dạ. nhiều lắm ông <laughs> ông bí thư thư cũng trọng trọng yeah. tại, tại sao, sao nước Việt Nam, Nam mình có một cái tài sản vô giá mà mà ông không biết tận dụng ông không biết sử dụng tài sản gì cái niềm tin, Yeah, dạ, cái tài sản vô giá đó là, là cái niềm tin, tin của, nhân dân yeah. Dạ. hàng, hàng triệu người, người dân, Yeah. Đang, đang chờ mong chờ một cái đất nước mình hòa bình yeah. một người dân, dân sống ổn định yeah. Dạ. tại sao, tại sao ông không biết tận dụng đó ông cũng, ông lớn tuổi rồi thời, thời gian, gian ông cũng dài dài năm nữa thì, thì nếu, nếu mà, mà ông muốn giải, giải quyết, quyết sự, sự việc của, của trường thẩm dẫn thì một, một tháng, tháng thôi là dứt điểm, điểm ngay yeah. Dạ. còn còn muốn lo, cho, cho một cái đất nước mình bình, bình yên, ổn định là cho, là cho thời gian năm năm năm đi yeah. Dạ. là cũng, là cũng xong thôi dân, dân giàu, giàu mới mạnh, mạnh cướp đất cướp nhà, nhà của dân, của dân. làm sao, làm sao dân giàu, giàu nổi dân phải, dân ra, phải đường, ra đường sống lang lang lang thứ thứ làm than khổ sở, mà yêu, mà yêu cầu quá tổng bí thư, thư nguyễn phú trọng làm làm một cách công khai minh bạch rõ ràng để lấy lợi lợi tình của nhân dân dân dạ. và cái văn bản của văn phòng chính phủ ba phải chỉ đạo tổng thống Nguyễn Thành Phong phải giải quyết giải quyết dứt điểm dân dân công ty Trường Thịnh đất, đất của, của chúng tôi còn trống cỏ nỏ qua, qua. tại sao không thu hồi đất, đất công ty Trường Thịnh để trả lại cho dân tôi dạ. mà để chúng tôi phải sống lầm lầm ha đất thì bỏ trống cỏ nọ qua dân dân tôi không có nhà đất đất tôi không chịu trả cái đó là cái luật gì dân tôi mới biết muốn biết còn, còn ở, ở thành phố Hồ Chí Minh quận 3, 3 210 võ thị sáu và, và cái 127 chương định, chương định. Yeah. Những, những anh em công an hình sự lính, lính của, ông bí thư, bí thư Nguyễn Thiện Nhân đàn đàn áp nhân dân giả, giả man. tại sao, tại sao mấy anh những những anh, cán, cán bộ công an hình sự, tự đó không, không có đương đầu, đầu ra chiến đấu ở xa trường yeah. Dạ. ra mà hải điện, điện đó. đối đầu, chung trung tâm đó đánh đánh với nó đi, Yeah. Dạ. chém chém giết nó đi bắn bắn tụi nó đi mà tại sao những người dân quan bị mất mất đất mất nhà đàn áp người ta cái lực cái lực cái tiêu lực gì lực rừng hay lực gì dạ. tôi mong là ông bí thương nguyễn phú trọng, trọng thấy dẹp, ngay, ngay cái đảng, đảng cướp đất, đất của dân là một, là một. Yeah. hai, hai nữa là, phải nghiêm, nghiêm trị những công an, hình hình sự, bảo, bảo vệ, Yeah. công, công an hình, hình sự bảo vệ để bảo vệ người dân, dân yeah. cho nó hợp phát chứ không phải đạo đạt nhân dân yeah mà những, những cán bộ lãnh đạo muốn lấy đất của dân, dân phải thương lượng người dân làm hoàng dạ. hoàng chứ không phải lợi cướp, cướp đất, đất của dân đàn áp áp dân dân cái cái biết này, này thì tôi nói, tôi ở bên này tôi không về bẩn được dạ. tôi ở bên này tôi cũng đang nóng lòng về gia đình tôi và bà con của tôi và những người dân quan ở Thủ Thiêm đang, đang ở Hà Nội lạnh lạnh lẽo khát nước và tôi thấy, thấy ở bên, bên ờ, ờ, vườn rau, rau lộc hưng, Yeah. tôi cũng sốt sang lắm, lắm. nhưng, nhưng mà, mà tôi mong, mong tổng bí thư nguyễn phú trọng làm một cách nghiêm, nghiêm ở thành phố Hồ Chí Minh, Yeah. Vậy nào làm không được cho dân nên, nên cho nó xuống đừng ngồi đó để tồn tại làm gì để làm khổ nhân dân vị nào, nào có đức có, đức, có tài, có tài để an dân dân trị nước thì, thì cho nó, cho lên để nó gỡ, gỡ cái gối, cái gối của các các vị đời trước đã làm rối người dân, dân. phải trả, trả lại quy của dân là phải trả toàn bộ lại cho dân tôi cũng, tôi cũng uh, kính, mong mà ông mới thương cũng chậm tôi cũng mong là ông nghe, nghe những cái clip này, này. Yeah. Dạ, dạ ông, ông an, dân, dân trị nước, nước. Yeah. Giặc, dạ, dạ, trong, trong không xử được, được. Giặc, dạ, giặc ngoài, ngoài còn còn tối đen yeah. người, người dân, dân thì lầm than khốn khổ, khổ. Yeah. là, là vua, vua phải di hành, hành đến, những cái mà dân, dân đã đi qua, đi qua dân, dân đã thu gạo đó, đó trước cửa, cửa số, một, số, một, số một uh, ngô thị nhẫn đó yeah. Dạ. một bà, một già bảy tám mươi tuổi tám mươi tám mấy tuổi ở đó, ở đó cái thằng năm này tháng nọ đối, đối thác làm than khổ sở tôi là, tôi là một người dân bình thường tôi là, tôi là một dân quan tôi đã, tôi đã chứng kiến những cái cảnh đau, thương, khó khăn tôi là người đau thương mà tôi đã đến đó rồi ông tổng bí thư nguyễn phú trọng, trọng. nhiễm kỳ ông từ ngày ông làm tổng bí thư rồi ông lên chủ tịch nước được bao lâu rồi, rồi. ông có đến, đến số một ngô, ngô, ngô để nhìn, nhìn rõ, những cái người liên quan hay không, không? Dạ, dạ ông thấy, thấy là cái công, ty trường thịnh và thủ thiêm nó sáng như ban ngày rồi Yeah. Ông có giải quyết được gì cho dân quan của tôi chưa? Thì bây giờ có một cái 772 của văn phòng chính phủ gửi về, về thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu ông phải làm dứt điểm, và, và dạ. dạ. chỉ, đạo, đạo Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Thành Phong phải làm dứt điểm. điểm bước bước qua, qua 2019 sớm, sớm nhất là, là tháng 3, tháng 2 chứ đừng để kéo dài với chúng tôi khổ quá rồi chịu không nổi nữa rồi tôi không, không về bản đâu ông đừng để bắt buộc tôi phải về khi không giải quyết nhân dân của tôi thì tôi phải về tôi về là tôi liều rồi có người tôi giờ liều rồi mà con con tôi bữa nay không về về bệnh nữa thì ông bây giờ tôi đã nói với ông rõ ràng rồi ông đừng để tôi về nữa, đừng để chị về nữa với người Nguyễn Phú Trọng dạ. chúc, chúc à, à, từ địa phương và trung ương à, à, à, bước bước sang năm mới 2019 trong thời gian nghỉ Tết mấy ngày mấy ông mấy ngẫm nghĩ trong đầu mấy ông, mấy ông qua Tết Việt Nam xong sẽ giải quyết dân dân tình dẫn kim như thế nào chương trình của chúng tôi có chút xíu hả giải quyết trước đi để cho bà con tôi được sống ổn định và dạ, dạ, con, và con cháu tôi trong hai hai hai hộ dân của chúng tôi giải quyết, giải quyết sớm, sớm đi, đi từ tháng, hai giải quyết đi, tôi không tôi về không nữa. nữa đừng để, đừng bắt, bắt buộc tôi phải về dạ yeah. chào chào ông mấy thương của chồng dạ chào tất cả bà con Dạ, TV256 cũng ờ, mến chào ờ, quý anh chị em ờ, và TV sẽ chấm dứt cái buổi trò chuyện với chị Trương Thị Yến hôm nay. Dạ, cảm ơn quý anh chị đã, đã lắng nghe. Dạ, xin kính chào. Dạ, dạ.